polymer nó gắn liền với đời sống thực tiễn hàng ngày, nó gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội. Tính chất vật lý của polymer như thế nào? Tại sao nó lại được ứng dụng và sử dụng rộng rãi ở trong thực tế? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Polymer, thông tin đầu tiên, nó hầu hết là chất rắn, không bay hơi và đặc điểm nữa của nó là nhiệt độ nóng chảy của nó không xác định. Có loại thì nó dễ nóng chảy, có loại thì nó khó nóng chảy, thậm chí có loại thì nó không nóng chảy. Cụ thể như thế nào này? khi mà chúng ta tác động nhiệt độ vào cái loại polymer đó thì có thể nó sẽ bị nóng chảy và đa số các polymer bị nóng chảy và nó sẽ chuyển thành dạng chất lỏng nhớt và khi đó người ta gọi cái loại polymer này gọi là chất nhiệt dẻo. Các em rõ chưa Và một số một số thì polymer khi tác động bởi nhiệt độ thì nó không bị nóng chảy. Tuy nhiên không bị nóng chảy thì nó sẽ bị phân hủy ngay và khi đó đây được gọi là chất nhiệt rắn em rõ chưa? Nhớ nhá. Nhiệt độ nóng chảy không xác định. Thế nhưng cụ thể hơn nữa, đa số thì nó bị nóng chảy này và tạo thành chất lỏng nhớt nhiệt dẻo. Cứ nóng chảy thì ra nhiệt dẻo và không nóng chảy thì ra nhiệt rắn. Các bạn nhớ cho thầy là như vậy. Có thể là người ta sẽ gài cho chúng ta một số câu hỏi lý thuyết liên quan đến chất nhiệt rắn nhiệt dẻo thì các bạn phải phân biệt được. À, đó là về liên quan đến uh, nhiệt độ đúng không ạ? Nhiệt độ sôi của nó, nhiệt độ nóng chảy của nó. Chính xác là nhiệt độ nóng chảy. Và cái ý cuối cùng đó là chúng ta tìm hiểu về tính tan. Tính tan thì các polymer thì đa số nó không tan ở trong các dung môi thông thường như là nước. Bởi vì chúng ta hình dung là tất cả các vật liệu chúng ta đã sử dụng, quần áo đúng không là sách vở, bàn ghế, đồ dùng nấu ăn, đúng chưa? Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày chúng ta nó đều là polymer cả. Nó không tan trong nước, đúng không nào? Dung môi thông thường như là nước thì nó không tan. Tuy nhiên nó cũng sẽ dàng tan được trong các dung môi thích hợp như là benzen hay là toluen. Đây là một số dung môi hữu cơ. À, đây là những cái thông tin chính của tính chất vật lý của polymer. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó là ờ, một số polymer thường gặp liên quan đến tính chất vật lý của nó nhé các Cụ thể đó là polymer có tính dẻo. Polymer có tính dẻo ví dụ như là polyethylene, polypropylene chẳng hạn. Polymer có tính đàn hồi. Nói từ đàn hồi thì các bạn hình dung ngay đến là cao su rồi, đúng không nào? Ok. Polymer có thể kéo thành sợi à, nó có đặc điểm là dai và bền ví dụ là nylon 6 nylon 66 có thể nó là trong suốt không giòn ví dụ là polymetin metacrilat đó là đặc điểm vật lý của nó ngoài ra polymer còn có tính cách điện cách nhiệt ví dụ là các vật liệu bằng nhựa như là polyethylene à, polyvinyl chloride hoặc là có tính bán dẫn như là polyacetylene hoặc là polythiophen dưới trên nào các em Đấy, thông tin vừa rồi đã khép lại phần tính chất vật lý của polymer thế còn ờ, sau này thì chúng ta sẽ được